Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta tiếp tục học cỏ bản nha Đấy vẫn là cái cách tán bột như cũ à, Các bạn nhìn thấy à, ờ, tán bột nó mịn không? Rất là mịn luôn mà lên màu rất là đều nhá Tí nữa mình sẽ đồ thêm một lần nữa là cái mẫu mình sáng lên à, hai cái cắn xoay hơi lượn một chút à, nó, nó hơi mềm mỏng chút nha cả nhà không cần phải là tròn đâu thì à, khi mà các bạn học lên họ quen tay rồi thì vẽ những cái cắn mà nó lượn lượn như này thì rất là xinh dễ thương nên màu cũng đẹp nữa tôi lại một lần nữa này các bạn nhìn thấy cái mẫu bắt đầu nó sáng lên này nó nét hẳn lên luôn cả nhà đừng quên là mỗi lần coi video mỗi lần học thì cả nhà nên tập nhé nên tập theo hoặc cả nhà hãy gửi về gửi cái bài mình tập chụp hình lại xong cả nhà gửi vào cái nhóm à, vẽ móng nghệ thuật cùng Ngamona cả nhà lên Facebook cả nhà gõ vẽ móng nghệ thuật cùng Ngamona là nó sẽ ra cả nhà xin gia nhập vào nhóm đấy sau đó cả nhà à, chụp cái mẫu mình tập vẽ gửi lên đấy thì cô hay thường xuyên vào trong đấy cô xem các bạn vẽ như nào đó sẵn mẫu vẽ của bạn đăng ở đấy thì cô sẽ nhận xét cô sẽ chỉnh sửa mỗi lần cô chỉnh sửa là các bạn sẽ tiến bộ lên rất là nhiều không cần phải gặp trực tiếp quá nhiều đâu cô nói là các bạn sẽ hiểu nhưng quan trọng mình phải tập luyện đã mình luyện mình mới biết là mình yếu ở đâu mình sai ở đâu thì khi mà đăng lên ở trên nhóm thì cô nhìn cô sẽ biết các bạn sai ở đâu bạn vẽ đẹp ở chỗ nào nhá và các bạn coi video của Mona ở trên ờ, kênh ờ, Mona Nail thì các bạn ờ, đừng quên là các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký nhé Mona chỉ mong là các bạn xem video của Mona các bạn nhấn vào nút đăng ký giúp cho Mona càng nhiều người đăng ký càng xem Mona rất là cảm thấy rất là vui và Mona sẽ làm được những video nhiều hơn đẹp hơn sắp tới này không chỉ có bản đâu Mona sẽ dạy vẽ treo Mona sẽ quay những video về bột nhúng nữa thế là nên là rất là Mona rất là mong đã được sự ủng hộ của mọi người khi nào mình vẽ 3D lúc nào mình cũng phải có thêm một chút bột màu đen nha cả nhà mình pha chung với nhau cả nhà có nhận ra bông này không nó, nó giống như bông lan đó hoa lan đó cả nhà Chứ cả nhà tán bột mịn á thì vẽ lên cái nét nó rất là đẹp cho dù bạn có vẽ sai một tí đi cho nữa nhưng khi mình tán bột đẹp và mẫu nó vẫn đẹp bạn vẽ đúng kỹ thuật đúng hết các đường nét nhưng mà bột của bạn không đẹp thì mẫu lên nó vẫn không đẹp nha nó sẽ bị sần sùi nó không được đều màu rồi ờ, nó không được nét nó không được mịn thì cái mẫu của mình vẽ chuẩn cỡ nào thì nó vẫn không đẹp nên cái phần tán bột đúng của Mona thì Mona luôn khuyên các bạn là là tán bột cho thật đẹp cho thật mịn bây giờ mình sẽ vẽ lá này mình sẽ vẽ chiếc lá lên để xem nào à, đây một chiếc lá nhỏ cái này các bạn có thể dùng treo để vẽ nha các bạn có thắc mắc về những cái dụng cụ mà cô giáo trường Mona đang sử dụng thế này á thì cả nhà cứ comment phía bên dưới khi cả nhà thắc mắc về dụng cụ này về khóa học cả nhà comment phía bên dưới thì cả nhà đừng có quên là để lại số điện thoại nha tại vì nếu không để số điện thoại thì Mona không có biết cách nào để mà gọi để mà tư vấn cho bạn về cái dụng cụ hoặc là các bạn muốn mua cái dụng cụ giống như của cô đang sử dụng thì cả nhà comment thẳng xuống bên dưới là em muốn mua bộ dụng cụ của cô uh, giống như cô đang vẽ ở trên video và kèm theo số điện thoại luôn thì Mona sẽ kêu bên dụng cụ là bên Kayla đó gọi cho bạn luôn và bên Kayla sẽ lấy cái bộ dụng cụ giống như của cô đang dùng như thế này cho bạn còn các bạn có muốn thắc mắc về những khóa học cỏ bàn hay cỏ nét hay cỏ nổi hay là những khóa học đắp bột đắp treo bột nhúng này kia đấy hoặc là các bạn muốn học riêng một khóa về design lên móng á thì các bạn cứ cũng hỏi về khóa học luôn ở phía bên dưới comment phía bên dưới và để lại số điện thoại giúp cho Mana hỏi cái gì thì các bạn cũng nên để lại số điện thoại tại vì ở trên youtube mona không biết cách nào để có thể liên lạc được với các bạn còn các bạn nhớ đừng quên là các bạn hãy à, kết bạn với mona nha ở dưới video này nó có một đường link của facebook của nga vũ là nga mona cái thứ hai là nó có đường link về cái nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng nga mona ở trên facebook nhé cả nhà hãy à, à, click vào cái đường link đó và vào facebook của mona kết bạn cùng với mona và tham gia vào nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Mona thì ở trong đấy thì Mona hay có những cái live stream, có những video hay có post những thông báo chung người có rất là lợi ích cho các bạn có những quà tặng là live stream và sẽ tặng xương gheo Đây là Mona rất là mong là được sự ủng hộ của mọi người bằng cách mọi người theo dõi học nhiều hơn không có gì vui hơn khi mà dạy mà các bạn học được hết á đấy Ebola sẽ không có dạy quá nhiều những cái gì quá cao siêu dạy những cái căn bản nhất mà ai nhìn vào cũng có thể học được từ những cái người mà chưa biết gì đến những cái người mà đã có căn bản rồi đều học được và lâu lâu Mona cũng sẽ xem một vài video về cân cần nâng cao nữa và là mẫu đã xong à, chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo nhớ đăng ký ờ, vào kênh Mona nhé